Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi à, Có người có câu hỏi là muốn tập bỏ ăn chiều Muốn bỏ ăn chiều thì cái hồi mà còn ăn no bữa trưa thì ý chí ờ, mạnh lắm nhưng mà tới giờ cơm chiều cái ý chí nó siêu xuống ăn <laughs> đấy rồi nếu mà ăn sáng á, thì ờ, nó sanh nhiều cái thèm muốn về thức ăn đây là cái điều lạ nha ăn chiều á, thì nó sẽ sanh dục vọng dục nhiều hai cái bữa ăn ở hai đầu như vậy cho nên tới giờ phút này mình mới thấy là trí tuệ của Đức Phật phải nói là cúi đầu lại thôi chứ chúng ta không còn đường nào nữa để nói Đức Phật chỉ cho chư tăng ăn bữa ngọ và ai mà học đúng cái pháp của Phật mà chỉ ăn bữa ngọ rồi thì quý vị thấy lạ như cái thời mà hồi sáng tôi nói nãy giờ nói là không ăn sáng á ha quý vị chừng qua chừng uh, tuần thôi tự động mình cũng không muốn thèm trái cây không muốn thèm cái gì luôn á ngộ lắm đồ ngọt trước kia mình thèm ghê gớm nhưng mà tuần lễ mình không ăn sáng vậy cái mình cũng không thèm đồ ngọt không thèm trái cây không thèm gì hết không thích ăn nữa tự động cơ thể của mình nó có một cái điều rất là lạ đó Thật ra còn ăn bữa sáng còn thèm lung tung thậm chí là nếu chúng ta không ăn sáng thì chúng ta không ăn chiều mà chúng ta chỉ ăn ngọ là vừa đủ cho cái sinh hoạt của cơ thể tại vì tất cả chúng ta ngồi đây gần như ai cũng ăn vào dư hơn cái nhu cầu cơ thể từ 3 lần cho tới 10 lần thành ra ăn bữa trưa có chừng cũng còn dư nữa <laughs> ăn thêm bữa chiều là thừa thừa quá thừa thành ra bữa chiều là cũng không cần thiết để ăn 闻三摩地所诃。